Rồi ơi tin được không Một chiếc Mac S Các bạn thử đoán xem Nếu như mẫu xe này chạy 100 km Sẽ hết bao nhiêu lít xăng Con số đó Duy xin chia sẻ với các bạn Đó chính là vào khoảng từ 2,5 đến 2,6 lít cho 100 km Một chiếc Mac S Mà lại có cái mức tiêu thụ nhiên liệu ít như vậy Lý do là do đâu? Vâng, đó chính là công nghệ hybrid mới của Mercedes-Benz Chiếc xe mà đang có mặt ở đây ngày hôm nay tại Bangkok Motor Show Chính là chiếc S650E Sử dụng động cơ hybrid kết hợp với một động cơ V6 3.0 Riêng cái động cơ hybrid này đã sản sinh ra công suất 122 mã lực rồi Động cơ điện 90 kW Ngay bây giờ thì mời quý bạn sẽ cùng Bảo Duy đi xem chiếc xe này có những trang bị gì hấp dẫn Có lẽ cái điểm đầu tiên chúng ta quen thuộc mà sẽ phải nói tới ngay lại là mặt ca lăng Vâng, chính xác là mặt ca lăng Với cái uh, ngôn ngữ thiết kế lưới tản nhiệt ba nan nằm ngang rất quen thuộc của S-Class Thì S650E cũng vậy, cũng có cái lưới tản nhiệt ba nan nằm ngang như vậy Rồi logo Mercedes-Benz ở chính giữa bên trên Rồi cụm đèn pha Cụm đèn pha của chiếc S650E này có cái sức hấp dẫn khá là đặc biệt khi sở hữu đây các bạn có thể à, nhìn kỹ này cái uh, hệ thống đèn multi beam led của Mercedes uh, ờ, bên trong cái uh, bóng cầu thủy tinh này là những cái đường line màu xanh chạy vuốt dọc theo cái thân đèn phải nói là nếu như mà nhìn trực diện ở tại thời điểm bây giờ của Duy ấy, nó ánh lên một cái màu xanh nhìn nó vô cùng quyến rũ và bắt mắt còn đương nhiên ba cái giải đèn led định vị ban ngày này đã quá quen thuộc nó đã thành thương hiệu của Mac rồi chắc hẳn quý vị bạn đi trong đêm chỉ cần nhìn thấy ba sọc là biết ngay đó là Mac chứ không phải là một mẫu xe nào khác rồi à, chiếc xe được sử dụng uh, lốp Goodyear với uh, bộ la răng uh, dạng đa chấu của AMG đó cái phần uh, cùm phanh và cái phần đĩa phanh thì được làm khá lớn và đâu đó chúng ta cảm nhận được ngoài cái sự sang trọng vẫn có những cái đôi nét chút thể thao được điểm xuyết ở trên thân xe Mercedes thì quá nổi tiếng với cái sự sang trọng rồi Bộ la răng này 20 inch đây Đây các bạn có thể à, nhìn nhìn kỹ một chút vào đây nhá Đây này Cái phần à, ngay đến cái phần ốp mà ở hộc của bánh xe đây Đó Đây gì sẽ tăng sáng một chút để các bạn có thể nhìn rõ hơn Đối với cả những cái mẫu xe hạng sang Xe nhiều tỷ thì à, cái ngay đến những cái phần này cũng là những cái vật liệu những cái chất liệu rất là đặc biệt để cách âm ở cái vỏ bánh xe đá đấy hộp nước bắn lên là chúng ta trong xe êm du không nghe gì cả còn đương nhiên là một mẫu xe như mẹ S thì chúng ta sẽ có cái hệ thống dẫn động 4 bánh và hệ thống treo à, khí nén rồi đây các bạn có thể nhìn thấy cái logo EQ EQ Power ở đây xe cũng được trang bị hệ thống camera 360 gương chiếu hậu cũng được trang bị à, đèn xi nhan báo rẽ và camera phía dưới cảnh báo điểm mù chống chói tự động rồi sấy sưởi đầy đủ cả các bạn uh, nhìn cái phần thân xe của chiếc uh, à, S650E này các bạn cảm thấy nó toát lên một cái sự sang trọng một cái sự đẳng cấp không ạ Một mẫu xe sang trọng đẳng cấp Lại còn tiết kiệm nhiên liệu nữa Rồi chúng ta cùng tiến ra cái phần đuôi xe Thật sự thì à, với cái thời điểm hiện tại như bây giờ Càng ngày trái đất càng nóng dần lên Hiệu ứng nhà kính càng cao Thì à, với những cái mẫu xe hiện tại được sử dụng cái áp dụng những công nghệ điện hay những cái mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đang là cái xu thế xu hướng mà các hãng đều muốn hướng tới để bảo vệ môi trường giảm bớt khí thải giảm bớt khí CO2 ô nhiễm môi trường vâng, Mercedes-Benz cũng vậy một tham vọng sở hữu sản xuất ra những cái mẫu xe điện đẹp và hiệu suất cao đây các bạn có thể nhìn rõ hơn kỹ hơn vào đây cái phần ờ, đèn hậu ở bên trong ấy được ờ, duy nhìn ở đây duy cảm tưởng như kiểu được đổ một cái lớp bởi những cái um, óng ánh óng ánh như kiểu dạng mặt khứa cắt kim cương ấy ở đêm ban đêm mà chúng ta nhìn vào cái đèn này ấy, thì chúng ta sẽ cảm giác như kiểu hàng triệu triệu viên kim cương được phản xạ ánh sáng ấy nó toát lên một cái chất rất là riêng của máng S Đương nhiên rồi ống xả bộ đôi các thứ thì chúng ta cũng đã quá quen Đối với Mac S rồi đối với cả Mac S thì à, mình sẽ vào luôn cái à, phần à, nói qua một chút về cái phần cửa phía trước nhé phần khoang cabin chỗ người lái đây Đó. da napa ghế designo rồi à, tất cả những cái trang bị gỗ ốp ở trên thành à, cửa hay là ở trên à, cái à, bảng táp lô đều được lựa chọn và tuyển chọn rất là kỹ lưỡng thậm chí là ngay cả những cái đường chỉ may chỉ khâu như thế này thì đều được làm thủ công toàn bộ đó là những cái giá trị mà tất cả những nghệ nhân ở trong xưởng sản xuất của Mercedes-Benz mang tới cho khách hàng những khách hàng yêu thích cái sự sang trọng những đường nét thiết kế hay những cái chất liệu tinh tế ở trên những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cái à, phần vô lăng ba chấu này à, có lẽ chúng ta cũng đã rất quen thuộc rồi bởi vì à, hiện tại tại thị trường Việt Nam hiện nay thì những cái mẫu xe của mảng S cũng đã được trang bị những cái vô lăng và các cái phím điều chỉnh như thế này. Đây Duy sẽ che bớt đi để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đấy ánh sáng chói quá. Hệ thống à, màn hình ở phía sau vô lăng kết nối thành một giải với cả màn hình giải trí trung tâm à, Anh em Duy hay à, nói đùa với nhau rằng à, cái hệ thống màn hình của máng S này được trải dài như thế này không khác thì như kiểu chúng ta ốp hai cái iPad Pro vào vậy ở chính giữa chúng ta vẫn vẫn sẽ có uh, đồng hồ chính giữa ở đây tăng thêm cái sự sang trọng cho cái bảng táp lô là một cái điểm nhấn rất nhỏ thôi nhưng mà khi có cái phần trang bị đồng hồ này vào nhìn nó có cái sự xa xỉ hơn kha khá đấy ạ đây các cái vân gỗ đều được làm rất là lựa chọn rất là tỉ mỉ đấy ạ loa Burmester cái loa Burmester của Mac S uh, của cái chiếc à, uh, 560e này ấy, thì các bạn có thể à, thấy là cái chữ Burmester nó không kèm theo cái chữ hai end đó nhưng mà ở trên cái chiếc ờ, uh, 560 phiên bản uh, Cabriolet kia kìa thì ngoài chữ Burmester còn thêm một chữ hai end nghĩa là cái công nghệ được áp dụng ở trên cái loa hệ thống loa Burmester ở trước đó còn cao cấp hơn cả chiếc này đó đây cái hệ thống điều khiển trung tâm này thì uh, các bạn cũng khá khá quen với cả những chiếc ờ, Mac E hay Mac S hiện nay ở thị trường Việt Nam rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra phía sau nhé ra phía sau để xem cái đẳng cấp khoảng ờ, phía sau wow. chúng ta sẽ cùng ờ, nhìn ngắm một lượt trước khi chúng ta tiến vào rồi Ngồi vào vị trí này thì uh, chúng ta có thể cảm nhận ngay được cái sự sang trọng cũng như là cái sự đẳng cấp dành cho những ông chủ đối với mẹc S ấy ngoài cái cảm giác lái thích thú ra thì cái vị trí cái cảm giác mà khi ngồi ở cái hàng ghế thứ hai nó mới đúng là cái giá trị những chiếc mẹc S mà Mercedes-Benz muốn mang lại tới những cho những khách hàng yêu quý của mình tất cả những cái trang bị từ ghế từ da từ những cái vị trí để ly để cốc rồi tất cả các phím nút bấm cũng như là màn hình hiển thị đều được Mercedes-Benz nghiên cứu và trang bị rất là kỹ lưỡng đương nhiên là vị trí ngồi sau này thì chúng ta cũng ờ, sẽ có những cái um, thao tác những cái điều khiển như là massage rồi là rèm che nắng lên xuống bằng điện rồi cửa sổ trời ở đây à, các bạn thấy không ở đây chúng ta có à, phần à, gương phần gương trang điểm ngắm ngắn vuốt vuốt các thứ các thứ đèn đọc sách ngay cả đến cái hệ thống đèn này các bạn có thể thấy này sáng lên cũng sáng từ từ và tắt đi cũng tắt từ từ đó đó là cái sự tinh tế rất là đáng chú ý để chúng ta nói trên những cái mẫu xe hạng xa xỉ đẳng cấp như thế này cái vị trí bệ tí tay chúng ta lật lên thì chúng ta sẽ có một cái à, phần à, tựa lưng cho người ngồi ở chính giữa đây nhưng mà cái vị trí này thì cũng chỉ ngồi khi mà chúng ta thực sự cần thiết thôi chứ còn để mà ngồi ở đây lâu dài trên quãng đường đi thì nó hơi cộ chúng ta cũng sẽ có cái phần à, nút bấm để điều chỉnh cái phần tựa đầu gối đó ở đây chúng ta cũng sẽ có à, hai cổng sạc USB này rồi là cổng HDMI tất cả đây để đều được ờ, bọc nhung hết đấy các bạn ạ Ở trong đây chúng ta cũng sẽ chỉ có ờ, hộc để đồ mà thôi chứ chưa có hộc lạnh nên mấy bách thì chúng ta sẽ có ngay những hộp lạnh ở đấy rồi từ vị trí này thì các bạn có thể ờ, ngắm lại một chút xíu về cái bảng táp lô trên của chiếc 560E phiên bản động cơ hybrid này đây nếu như mà mạch S mà chúng ta chia sẻ với nhau về cái cảm giác ngồi ở đây hay là ngay cả tới những cái khoảng ờ, trống để chân thì nó hơi dư thừa phải không ạ bởi vì Mac S mà chúng ta luôn luôn có những cái vị trí ngồi rất là thoải mái Đó, Chúng ta có thể điều chỉnh ghế nhiều hướng này Rồi là nhớ ba vị trí rồi massage rồi làm mát rồi sưởi ấm các kiểu trong khi tất cả quý vị và các bạn à, nhìn ngắm lại một vòng chiếc à, S650e Hybrid này thì Duy cũng chia sẻ một chút về à, cái thông số của động cơ Như Duy đã nói ban đầu ấy thì đây là một mẫu xe sử dụng cái động cơ Hybrid Một cái công nghệ Hybrid, công nghệ động cơ điện Mercedes-Benz Và trên chiếc xe này thì được trang bị động cơ V6 3.0 Biturbo cho sản sinh cái công suất là 367 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Còn động cơ điện là 90 kW Xin lỗi quý vị các bạn là 90 kW Sản sinh là 122 mã lực và mô men xoắn là 200 Nm Nâng tổng công suất của xe đạt được là 476 mã lực Và mô men xoắn là 700 Nm ạ à, Cái mẫu xe này thì có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong vòng 5 giây nếu mà chạy điện hoàn toàn thì vận tốc tối đa mà xe có thể đạt được là 130 km/h và sẽ chạy được 50 km. Rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video review xe, những mẫu xe tại Bangkok Motor Show tiếp theo. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Eli để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại Bangkok Motor Show nhé.